con nghĩ là có nhưng chị hôm nay con nói luôn rồi cũng là cũng cũng lâu rồi cũng năm bảy năm rồi cái thời gian mà tầm khoảng um, 2013 cho đến hết năm 2014 là tầm khoảng một năm rưỡi thì giữa em với ông xã em có nhiều mâu thuẫn mà người ngoài sẽ không có biết được thì em với ông xã em bàn thì sau khi một năm rưỡi bàn á là tụi con quyết định là ly dị cũng hai vợ chồng cũng bàn nhau là nếu mà ly dị vậy thôi anh nói với mẹ em nói với, anh nói với mẹ anh em nói mẹ em em nghĩ đó là cái việc mà em làm nội rất là buồn nhưng mà đến khi mà hai đứa ngồi nghiêm túc thì nói ba đứa con em không muốn chia thì bây giờ lại thực tế là một người thì không chăm được ba đứa cho nên lại nói ông xã em là thôi thôi thôi cái có vẻ như cái đó nó không phải là giải pháp cho nên thôi hai đứa mình ngồi coi lại là cái nguyên nhân gốc của hai đứa mình là cái gì cho nên thôi bây giờ mỗi đứa giảm cái tôi mình lại và khoan bàn cái chuyện ly dị hay là hợp nhau hay không hợp nhau mà bây giờ lo ba đứa nhỏ trước đến lúc đó là tụi em cứ tập trung lo ba đứa nhỏ rồi quên luôn cái chuyện ly dị và cũng không có ai nói lại với mẹ là tụi con sống tiếp hay tụi con ly dị cho đến ngày hôm nay luôn Cô tên là Đoàn Thị Phương Loan Năm nay 59 tuổi Dạ Nghề nghiệp hiện tại là giữ trẻ cháu à. <laughs> Và đây là nàng dâu của cô Dạ Bạn dạ. Dạ, chào anh à, Quyền Linh, chào Lê Lộc dạ. à, Em tên là Nguyễn Thị Bạch Tuyết Em là dâu à, dâu nhỏ của mẹ Cũng được 13 à, năm rồi Trời ơi, <laughs> nhỏ mà 13 năm rồi hả cô? Dạ Cái lần đầu tiên á mẹ chồng gặp cô con dâu rất xinh này nha mặt rất là nét á <laughs> thì mẹ chồng gọi là ấn tượng điều gì coi như lần đầu tiên á nó cũng có nhiều ấn tượng lắm cô ở dưới quê dạ con cô nó nói điện thoại bàn á nó nói nha mẹ ơi mai con dẫn bạn gái về nhà chơi ôi cô mừng dữ lắm đêm đó con ngủ không được luôn dạ ừ. sáng lại con chờ chờ chờ chờ tới 8 giờ quê mình ở bến tre mà dạ Tám giờ phải về tới dưới bước vô nhà ôi bé này nó cũng xinh ghê chứ <laughs> mà trong bụng cũng hơi lo lo ủa sao nó ở thành phố mà sao nó ăn mặc bình dân quá à. là nó về lần đầu tiên về cô ấy mặc cái quần đen cái áo sơ mi sọc ủa sao nó bình dân quá dạ nhưng thôi không cho không nói dạ. để mai mốt hỏi con mình cái cô đang làm công chuyện á mà dạ cái hai đứa tụi nó nhảy vô phụ cô rồi cái nó cũng phụ cơm phụ nước phụ đồ cũng nói chuyện cô với con bé này cũng nói chuyện bình thường không có gì hết mà cái cô lo nữa lo, gì lo nữa <laughs> là tại vì ông bà xui là người bác à. đó mình sợ không biết có lệ nghĩa gì mình hay miền không tây ha đó cái sợ riết sợ riết cái tới ngày đi qua bên đàn gái luôn rồi là em xui bình thường dạ. vui vẻ không có gì hết ôi trong mừng bụng nó nhẹ lôi <laughs> còn không biết nàng dâu khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai á yeah. Dạ. chị có ấn tượng điều gì ngay lúc đó không tại vì thật ra lúc mà trước khi um, ông xã em á dẫn em uh, về uh, về quê chơi thì uh, em cũng suy nghĩ rất là nhiều tính của em thì khá là cởi mở và có sao nói vậy trước đó thì em cũng uh, làm nhân viên kinh doanh bán hàng á cũng được tầm khoảng gần một năm rồi cho nên em nói thôi bây giờ cứ coi mẹ giống như khách hàng <laughs> chính thì, à, thì thì thì mình cứ tới mình ờ, cởi mở yeah. Dạ. nói chuyện với mẹ ờ, hỏi han thể hiện sự quan tâm rồi phụ giúp những cái gì mà mình có thể làm được mà mình nghĩ là mình làm thì thôi là mình cứ làm cả hai bên nói chuyện thì em thấy là không có khó khăn gì cũng giống như gặp một cái một khách hàng mà nó không có nhiều trở ngại yeah dạ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 nói chung thì um, cái bữa cưới á rước dâu về á thì ở lại ngủ một đêm à. có đêm mà à. sáng thì cũng vậy bình thường cô mới nói là thôi con coi đồ ăn mà hôm qua đám đồ mình còn lại đồ tươi á dạ. con cứ làm đi thì làm sao ăn vậy nó dạ. cũng ngại ngại không dám làm nữa thì cứ làm sao ăn vậy mẹ dễ lắm rồi tự làm rồi làm rồi ăn uống rồi chiều lại hai vợ chồng đèo đi lên đây đặng lo tuần sau đặng đãi trên này đó à. rồi có một đêm hà rồi xong cái thời gian trôi qua trôi qua cái tới chừng cái nó báo với cô là có em bé rồi cô mừng mừng ghê luôn á tại vì mình nói chung cô ba đứa con chứ không phải là ít dạ nhưng mà cô thấy cũng vẫn ít trong có đứa cháu nội trong khủng khiếp trong luôn cái trong tới ngày sanh đợi thấy mặt cưng quá trời cưng luôn dần già dần già bây giờ đông quá rồi ngán <laughs> ủa là là chị mấy đứa rồi cô chị thì chị có hai à ba mẹ ba, hai lần hai lần mà ba đứa em ba đứa đôi hả chị dạ đúng rồi chị sinh đôi à, em là tổng cộng là ba gái ba bé gái ồ oh, yeah. em hơn anh đứa đó <laughs> tại vì mẹ mẹ chồng em á là thuộc cái tiếp người mà cực kỳ thương con thương cháu cho nên à, em cũng được thương lây cho nên cũng à, đỡ dạ trời con tưởng tượng là hai mẹ chồng nàng dâu này ở với nhau 13 năm chắc cũng không có mâu thuẫn gì nhiều đâu đúng không chị à hôm bữa trước khi em tới chương trình này thì em cũng hỏi à, mấy đứa con em á dạ của mẹ với bà nội có gây gỗ lần nào không nhắc mẹ thì để nhớ tại vì chứ nhớ em không có nhớ cái nó nói là con không có thấy con thấy mẹ với ba gây lộn thì có chứ em với ba nội không có tại vì thật ra em với bà nội á thì giống như hai người bạn á dạ. hai mẹ con ví dụ như cũng hay bàn là phụ nữ phải làm sao á thì mình mới ờ, mới mới cảm thấy hạnh phúc dạ. với ví dụ như chồng có vấn đề gì á là là phụ nữ nên làm gì chứ đâu phải ghen là giải quyết vấn đề ví dụ vậy đó dạ. mẹ chồng thấy có những cái điều gì mà mình chưa hợp với con dâu không nói chung á thì nếu mà mẹ chồng với nhau mười mấy năm á mà mình nói không có chuyện buồn vui đồ thì cũng là không đúng dạ phải có chứ dạ buồn là như thế này mình thì mình cưng cháu mà con dâu nó nghiêm khắc với cháu quá nên thành ra đôi, khi buồn cháu khóc lóc vô khóc lóc với bà nội bà cháu vô phòng khóc với nước mắt nó chảy nhưng mà mình không dám nói ngược lại mà mình cứ khuyên cháu mình thôi con mẹ con cũng muốn tốn cho con với lôi khi cái cách dạy con của mình hồi xưa nó khác còn yeah. Dạ. cái cách dạy con bây giờ nó khác thì thôi cứ kệ đi để cho nó làm thằng đó để cho nó thằng đó làm thằng đây năng nỉ cháu <laughs> cái tội là nội không dạ thì ra em á tức là trong quá trình em sống chung với nội thì em biết nội là cũng không có đồng ý lắm cái cách mà em ờ, em lo cho con tại vì tính của em là tự lập từ nhỏ cho nên em cũng muốn con em nó tự lập từ nhỏ mà mẹ thì mẹ cưng con mẹ bao bọc con dữ lắm cho nên thật ra bây giờ em phải nói lúc mà mới, mới đứa đầu á mẹ chăm con em mẹ cưng nó dữ quá thì đứa đầu đứa cháu của hai bên luôn thì em thì lại cảm thấy là cái cách đó nó không phù hợp với em cho nên em âm thầm em nói với ông xã em á là lần sau á <laughs> là không có nhà bà nội nữa <laughs> để em được chăm theo cái ý của mình đó dạng như vậy nhưng mà rất là số phận là lần sau á là lúc mà nhưng mà em chưa nói gì với nội là lần sau là không nhà nội nhưng mà lần sau vô tình á là anh xin đôi tức là vừa mới biết kết quả sinh đôi thôi là coi như là em tắt hy vọng em nghĩ cái đó là số phận rồi may Nhưng... quá chưa nói với nội trước á chứ nói là mệt rồi dạ đúng rồi. <laughs> em cũng nghĩ vậy tại vì nếu mà nói là sau này mà không mà nó có nói lại được mệt rồi dạ. tự gái không lo luôn là mệt luôn nhưng mà anh Việt Linh thật ra em thấy nó là điều may mắn em nghĩ nó cũng là một cái dịp để mà giúp em cảm nhận được cái tình thân tầm vài năm nay là em không còn cảm giác là bà nội là mẹ chồng nữa mà em cứ luôn luôn nghĩ đây là một người mẹ của em có bao giờ mà mẹ chồng la nàng dâu chưa nói chung là từ đó giờ hai mẹ hai mẹ con á thì con nó cũng chưa nói gì mình buồn mà mình cũng chưa có ra la ở ờ, à, con nó làm đó không phải con làm đó không đúng tại vì cô là nghĩ như thế này tụi nó lớn hết rồi nó phải có trách nhiệm với việc nó làm coi như là mẹ không có xen vô nhưng mà không biết là nào giờ từ lúc về làm dâu chị có bao giờ làm mẹ buồn chưa con nghĩ là có nhưng chị hôm nay con nói luôn rồi cũng là cũng cũng lâu rồi chứ cũng năm bảy năm rồi cái thời gian mà tầm khoảng um, 2013 cho đến hết năm 2014 là tầm khoảng một năm rưỡi thì giữa em với ông xã em có nhiều mâu thuẫn mà người ngoài sẽ không có biết được thì em với ông xã em bàn thì sau khi một năm rưỡi bàn á là tụi con quyết định là ly dị cũng hai vợ chồng cũng bàn nhau là nếu mà ly dị vậy thôi anh nói với mẹ em nói với anh nói với mẹ anh em nói với mẹ em em nghĩ đó là cái việc mà em làm nội rất là buồn nhưng mà đến khi mà hai đứa ngồi nghiêm túc thì nói ba đứa con em không muốn chia thì bây giờ lại thực tế là một người thì không chăm được ba đứa cho nên lại nói ông xã em là thôi thôi thôi cái có vẻ như cái đó nó không phải là giải pháp cho nên thôi hai đứa mình ngồi coi lại là cái nguyên nhân gốc của hai đứa mình là cái gì cho nên thôi bây giờ mỗi đứa giảm cái tôi mình lại và khoan bàn cái chuyện ly dị hay là hợp nhau hay không hợp nhau mà bây giờ lo ba đứa nhỏ trước đến lúc đó là tụi em cứ tập trung lo ba đứa nhỏ rồi quên luôn cái chuyện ly dị và cũng không có ai nói lại với mẹ là tụi con sống tiếp hay tụi con ly dị cho đến ngày hôm nay luôn á bây giờ nó nói à. cô mới biết à. chứ cô nghĩ là cô mới nói với thằng trai á là thi ơi mẹ thấy uh, tuyết sao mà đi làm đi sớm về trễ công việc áp lực có quá hay không nếu mà nhiều quá thì thôi mình xin nghỉ đi con mình kiếm công việc khác mình làm nó ít tiền một chút nhưng mà nó đỡ cái áp lực cái thằng thi nói con cũng nói nhiều lần rồi mẹ ơi mà chắc tụi con thôi quá nó nói tới đó là nước mắt con nó chảy nó chỉ nói bao nhiêu đó thôi nước mắt con nó chảy chảy chảy chảy chảy con nghẹn không nói được một lát sau cô định hình lại cô mới nói Thi ơi mẹ nói cho con nghe như thế này Con phải suy nghĩ cho kỹ Con thấy không ba đứa con rồi Mà hai đứa này nó còn nhỏ nó mới có 6, 7, 8 tháng gì hà Làm sao mà con thôi được Một mình mẹ nó cũng không chăm được ba đứa Rồi ba đứa lớn lên nó trưởng thành nó học hành rồi là sao Một mình con cũng không chăm được Mẹ không lãnh nha đó là con nói mẹ không lãnh nha tụi con còn như vậy thì mẹ giữ mẹ chăm cho còn mà tụi con chia tay thì tự tụi con lo lấy con phải suy nghĩ cho kỹ thôi bây giờ mẹ nói con cái vậy nè không thẳng từ từ đi con để cho cái thời gian này nó lắng dịu xuống đi cho con con nó lớn thí dụ năm 10 năm nữa nếu tụi con thấy không hòa hợp thì tụi con chia tay chừng đó mẹ không cản nói vậy chứ muốn 10, 10 năm sau cũng cản nữa ừ. chứ chứ làm sao bỏ cháu mình dạ. ấy được đó. Vậy nói cho nó qua chuông này đi nghe nói cho nó qua đi con nói nhiều lắm cái thằng con con nó ngồi nó im re à nó không nói gì hết nhưng mà thằng con con cũng biết con nói nó nghe nhưng mà con để ý lắm nha con để ý coi vợ chồng nó đi làm về nó có gì chung không và nó ăn cơm nó có buồn vui nó có giả lả không tại vì tuổi này là nói chung nó không có buồn nó giả lả nó giỡn hà rầm kịch hay lắm ha <laughs> rồi sao từ từ từ từ thời gian cũng phải là vài tháng sau nha sao con thấy nó im ru rồi trời cô mừng trong bụng cô đâu dám nhắc lại <laughs> em cũng nghĩ đó là rất, rất là cảm ơn cả mẹ ruột em và cả mẹ chồng em cũng không phải làm cho cái câu chuyện nó trở nên là khó xử đó là xuất sắc đó à, mẹ chồng mẹ ruột không có nói chuyện nhưng họ rất là lo họ luôn luôn bồi đắp cho mối tình này họ sẽ hàn gắn cái vết thương giữa hai vợ chồng đó thôi bây giờ mình coi coi chồng em nói điều gì trong ngày hôm nay dạ yeah hai bà xã được biết là hôm nay bà xã tham gia chương trình à, mẹ chồng và nàng dâu thì anh cũng không biết phải phát biểu như thế nào vì bà xã cũng biết đấy anh là một người rất là ít ăn nói và cũng không có khiếu ăn nói cho lắm nếu mà được hỏi giữa chúng ta với mẹ à, có những gì buồn gì vui trong thời gian à, hơn 13 năm chung sống với nhau thì thật ra thì buồn cũng có rất là nhiều vui cũng có rất là nhiều nhưng mà với anh thì buồn thì anh quên rất là nhanh à, một trong những cái kinh nghiệm vui mà anh nhớ ờ, cho tới tận bây giờ và anh nghĩ là giữa chúng ta với mẹ à, điều khác đi cái kỷ niệm đấy đó là cái ngày mà chúng ta thông báo cho mẹ biết là mẹ có cháu đầu tiên cái thời điểm đấy thì mẹ cũng ừ, rất là vui mừng à, và cũng rất là mong chờ cái ngày cho bé nó ra đời và em nghĩ là kỷ niệm đó mẹ cũng còn nhớ và in tận trong tim cho tới bây giờ cũng nhân chương trình này thì ờ, anh cũng muốn cảm ơn mẹ rất là nhiều mẹ đã hy sinh uh, hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong thời gian vừa qua à, cũng như là cho tới tận bây giờ à, mẹ vẫn ở cùng chúng ta à, hỗ trợ chúng ta à, chăm sóc các cháu cùng với chúng ta à, con chúc mẹ luôn vui khỏe và sống mãi với chúng con anh cảm giác thế nào khi chồng em chia sẻ điều đó thật sự á em biết đây là một cái sự cố gắng rất là lớn của ông xã em chắc chắn những cái lời này em nghĩ là từ đó đến giờ là ông xã không bao giờ nói tiếng nào với nội hết và nó cũng là những cái tiếng nói chân thành của ông xã em mà cũng là của con À, dành cho mẹ không biết cô thì như thế nào à thôi thì nhân dịp cái chương trình này thì mẹ cũng à, nói với con là như thế này mẹ con mình từ đó giờ thì vui thì cũng có buồn thì cũng có nhưng cũng không đáng kể dạ. thì thôi mình cứ tiếp tục cứ duy trì cái <laughs> như vậy đi cho hết cái cuộc đời này luôn dạ. vậy thôi Rồi, dạ, hay quá cứ duy trì như thế cho hết cuộc đời nhé. <laughs> một bà mẹ rất là hiền chân chất hãy ôm nhau mỗi ngày dạ em cũng chưa bao giờ ôm mẹ ở đây lần đầu tiên đó thấy chưa mười ba năm à với lại à, con có quà tặng mẹ dạ. <laughs> và đây là cái món quà mà con à, tặng mẹ bộ chăm sóc da để mà mẹ vẫn giữ lại cái cái sắc đẹp từ phụ nữ mình sắc đẹp quan trọng <laughs> rồi mẹ cảm ơn con gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình